người ta thường hay nghi ngờ về nhân quả báo ứng cũng vì thế có nhiều người thiện lương mà cuộc sống lại gặp rất nhiều bất hạnh. Phải chăng trên đời này làm người tốt thì phải chịu nhiều bất hạnh hay đằng sau đó còn ẩn chứa điều gì? Hãy cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm câu chuyện trong video ngày hôm nay. Người thiện lương vì sao không nhận được phúc báo? Tương truyền, vào thời Tống, ở một địa phương nọ có một chàng thiếu niên mồ côi cả cha lẫn mẹ Thân thể tàn tật phải đi xin ăn để kiếm sống Nhưng cậu là người rất nhân hậu hay giúp đỡ người khác Ở địa phương có một con sông nước chảy rất xiết mà lại không có cầu để qua sông Mỗi khi nước sông dâng lên thì không cách nào qua lại Người già ở địa phương vô cùng khổ sở vì việc này Nhìn thấy cảnh này chàng thiếu niên muốn làm một cây cầu bằng đá. Nghĩ là làm, cậu hàng ngày vất vả đi nhặt đá, bất chấp mọi người cười nhạo cậu. Cậu cứ tích lũy từng chút một, năm này qua năm khác, đá chất thành một quả núi nhỏ. Mọi người lúc này vô cùng cảm động, họ bảo nhau cùng chung tay xây dựng cây cầu đá này. Trong một lần đục đá, chàng thiếu niên bị đá văng vào làm mù hai mắt mọi người than thở ông trời bất công. Nhưng chàng thiếu niên lại không có một chút oán hận nào, vẫn nỗ lực hết mình để giúp đỡ người khác. Cây cầu vừa được xây xong, mọi người đang ăn mừng thì chàng thiếu niên bất ngờ bị xét đánh tử vong. Khi bao trưởng, bao thanh thiên nghe được việc này, ông đã vô cùng phẫn nộ và viết trên câu đối phúng điếu của chàng thiếu niên. Thà rằng làm ác chứ đừng làm thiện có nợ thì phải trả. Không lâu sau, thái tử nhà Tống chào đời, khóc lóc không ngừng. Các thái y cũng không thể nào chữa trị được. Vì vậy mới nhờ bao trưởng tìm biện pháp. Bao trưởng thấy đứa bé da thịt trắng như tuyết, trên cánh tay bé nhỏ dường như có mấy chữ. Ông cẩn thận nhìn kỹ hơn, thì ra đó là mấy chữ mà ông đã viết phúng điếu cho chàng thiếu niên. Ông vô cùng hoảng sợ, vội vàng lau đi chữ viết trong nháy mắt cũng biến mất. Đứa bé thấy bao chừng thì cũng thôi không khóc nữa. Về sau, qua một giấc mộng đi đến âm phủ, bao chừng mới hiểu được hết nhân duyên của chàng thiếu niên. Thì ra chàng thiếu niên đời trước đã làm rất nhiều việc ác, tội nghiệp rất nhiều. Muốn trả hết nợ sẽ phải chịu báo ứng trong ba đời. Thần vốn đã an bài, đời thứ nhất sẽ bị tàn tật cô quạnh một mình đời thứ hai thì hai mắt bị mù, đời thứ ba bị xét đánh chết phơi thay nơi đồng hoang. Nhất tâm hành thiện, cải biến vận mệnh Đứa trẻ đầu thai trong đời thứ nhất là một đứa trẻ nghèo khó và tàn tật. Nhưng đứa trẻ này lại hay muốn làm việc tốt giúp đỡ người khác. Vì vậy thần đã để cho cậu hoàn trả luôn nghiệp lực của đời thứ hai, khiến cho hai mắt của cậu bị mù. Nhưng mà chàng thiếu niên không oán người khác, vẫn yên lặng vì người khác làm việc tốt. Thần lại lấy nghiệp lực trong đời thứ ba đến để cho cậu hoàn trả. Vậy nên cậu mới bị xét đánh cho mất mạng. Vậy là cậu đã trả hết nợ trong ba kiếp, kiếp sau cậu được an bài chuyển sinh vào gia đình đế vương, hưởng vinh hoa phú quý. Thông qua sự việc này, cũng là để điểm hóa cho bao trừng, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn biểu hiện bề ngoài. Nhân quả báo ứng không sai chút nào. Bỏ ác hành thiện nhưng ác báo lại đến liên miên Có người nói Người làm việc xấu lại được giàu có Người tốt thì sự nghiệp không tới đâu Như vậy là sao? Điều này thường thấy xảy ra trong cuộc sống Tại sao lại như vậy? Làm ác mà phát tài thì chủ yếu là do tổ tiên tích được đức Cho nên con cháu mới được hưởng phúc Còn người làm việc thiện Nếu như tổ tiên có nghiệp duyên Thì thường sẽ thấy mọi việc không thuận lợi khi hoàn trả nợ xong rồi thì tự nhiên sẽ thấy có phúc báo. Vào cuối thời nhà Thanh, ở Lư Long có một lão viên ngoại tên là Triệu Đức Phương, nhà rất giàu có, cuộc sống phong phú đầy đủ. Ông có ba người con trai và đều đã lấy vợ. Trong lễ mừng thọ 60 tuổi của lão viên ngoại, ông nói với ba người con trai rằng ông đã dùng một cái cân chứa đầy chỉ để lừa người khác, dùng cách gian dối để kiếm tiền ông từng hại chết một người bán bông vải và một người bán dược liệu. Bây giờ ông cảm thấy cắn rứt lương tâm, ăn không ngon ngủ không yên. Ông quyết định bỏ ác làm thiện và từ đó đã làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng những việc bất hạnh cứ liên tiếp kéo đến. Chỉ trong vòng một tháng, con trai cả bị bệnh mà chết, con dâu cả tái giá. Tiếp theo là con thứ cũng bị bệnh qua đời, con dâu thứ cũng tái giá. Cuối cùng là con trai út bị bệnh chết, con dâu út vì có mang nên không tái giá được. Hoài nghi về nhân quả báo ứng Triệu Đức Phương rất đau buồn. Ông không hiểu sao trước đây ông làm việc xấu mà con cháu phát tài vui vẻ. Ngày nay ông hành thiện tích đức thì ra cảnh tang thương. Ông bắt đầu hoài nghi về nhân quả báo ứng. Một ngày nọ, con dâu thứ ba của triệu viên ngoại sắp sinh nhưng ba ngày ba giờ đêm mà vẫn không sinh được. Nhờ các bà đỡ tới nhưng cũng không làm gì được. Đúng lúc ấy, có một nhà sư đi đến trước cửa hóa duyên. Khi biết được việc này thì ông nói rằng mình có thuốc trợ sinh, ăn vào đảm bảo sẽ sinh ngay. Triệu viên ngoại nhanh chóng mời nhà sư vào. Cô con dâu út uống thuốc của nhà sư vào thì quả nhiên sinh hạ được một bé trai. Triệu Đức Phương nghe nói sinh được cháu trai thì vui mừng khôn xiết. Ông vô cùng biết ơn nhà sư, liền làm tiệc để tạ ơn. Trong bữa tiệc, lão viên ngoại mới hỏi nhà sư vì sao ông bỏ ác theo thiện mà lại gặp ác báo liên miên. Nhân quả công bằng, việc gì cũng đều có nguyên nhân. Nhà sư nghe xong thì cười ha ha rồi nói Ông không cần phải nghĩ lung tung thiện ác nhân quả báo ứng là như hình với bóng. Một chút cũng không sai lầm. Tôi nói cho ông biết, con trai cả của ông chính là người bán dược liệu mà ông đã hại chết. Ông ta đầu thai vào nhà ông là muốn đòi nợ. Con trai thứ hai của ông chính là người bán bông vải đã bị ông hại chết. Chuyển sinh vào nhà ông cũng là muốn làm cho ông bị tán ra bại sản. Con trai thứ ba của ông cũng là người mà ông đã mắc nợ đầu thai thành Ông ta vốn là muốn gây họa cho ông, làm cho ông phải chết trong bệnh tật và nghèo đói. Tất cả là bởi vì ông đã bỏ ác làm thiện, thay đổi vận mệnh của chính mình. Trời cao từ bi đối với ông, trước sau thu hết ba người con phá gia của ông về. Ông lúc này mới có thể gặp giữ hóa lành, gặp nạn mà vẫn bình an. Bây giờ nghiệp báo của ông đã trả xong rồi. Người cháu này của ông sau này sẽ làm dạng giữa dòng họ đây là do ông hành thiện tích đức mà đắc phúc báo. Triệu Đức Phương nghe xong như tỉnh giấc mộng, cũng càng hiểu rõ thiên lý thiện ác báo ứng. Vậy mới rõ, nhân quả báo ứng rất công bằng, người thiện lương sẽ được phúc báo. Chỉ là thế nhân không nhìn rõ được hết quan hệ nhân quả nên mới nghi ngờ. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện chín điều không quá hàm chứa thiên cơ kiếp nhân sinh. Nhà y học thời cổ tôn Tư Mạc đã từng khuyên rằng thế nhân rằng chớ lo nghĩ, chớ nổi giận, chớ sầu bi, chớ sợ hãi, chớ ngang ngược, chớ cười lớn, chớ nôn nóng theo sở dục, chớ lặng lặng ôm thù hận, như thế sẽ được trường sinh. Tuổi trung niên đã hiểu sự đời thì việc đối nhân, xử thế và dưỡng sinh cũng đều cần coi trọng chín điều không quá sau đây một Giận không quá mức Một nhà văn đã viết về những trải nghiệm của mình với người mẹ như sau Con dần dần hiểu rõ rằng việc đáng ghét nhất trên đời không gì bằng cái mặt giận dữ Việc hèn hạ nhất trên đời không gì bằng chìa cái mặt giận dữ cho người khác xem Nó còn khó chịu hơn là bị đánh chửi Trong lòng có phiền não thì nhất định không được tức giận Vì tức giận sẽ tổn thương gan cần học cách kiểm soát tâm trạng mình, nâng cao tu dưỡng, lạc quan xử thế. 2. Danh không quá hám Danh lợi là biển khổ vô bờ, phồn hoa lướt qua trước mắt như mây khói. Thường uống nhất vị thuốc chi túc biết đủ. Vui vẻ hạnh phúc như thần tiên. Xem nhẹ thế sự, tĩnh tâm ngắm thu nguyệt xuân hoa, trốn nhân gian huyên náo, nơi danh lợi đi về buông bỏ nông nổi, tĩnh tâm tự an. 3. Lợi không quá tham Ngạn ngữ châu Âu nói rằng Lòng tham lam giống như sa mạc cằn cỗi Hút hết thảy nước mưa mà không nuôi dưỡng tưới tắm cho cỏ cây và con người Tửu, sắc, tài, khí ta chẳng lấy Hư danh, hoa lệ có màng đâu Vô dục vô cầu, không vướng ngại Chi tốt thường lạc, thuận tự nhiên Ung dung tự tại thân vô bệnh Thành thơi vui hưởng đến trăm năm 4. Áo không quá ấm Cát Hồng, nhà y học, đạo gia, tiến sĩ đời Đông Tấn nói Mùa đông không nên quá ấm, mùa hè không nên quá mát Không ngủ ngoài trời, ngủ không hở lưng Mặc áo đội mũ không nên quá ấm, cũng không được quá mỏng manh. Quá ấm dễ cảm mạo, quá lạnh dễ cảm lạnh. 5. Ăn không quá no Cát Hồng còn nói rằng Không được để quá đói rồi mới ăn, ăn không nên quá no. Không được để quá khát rồi mới uống, uống không nên quá nhiều. Ăn uống thì no bảy, tám phần là được, ăn chất thô và chất tinh phối hợp, món mặn và món chay kết hợp. Trước khi ăn nên ăn canh, không hút thuốc, không uống rượu. 6. Ở không quá rộng Cần biết tùy ngộ mà an, phòng ốc sạch sẽ thoải mái, chớ làm nhà cửa rộng rãi, hoa lệ đường hoàng, vì như thế rất dễ đánh mất tâm tính và trí hướng, từ đó thoái hóa biến chất. 7. Đi không quá nhanh khi sức khỏe cho phép thì cố gắng đi bộ thay đi xe. Nếu cứ ra ngoài là đi xe thì lâu dần chân sẽ mất đi sự mềm dẻo linh hoạt. 8. Làm không quá mệt Cường độ lao động là có giới hạn, vượt quá tải trọng sẽ gây ra tổn hại cho thân thể. Thân thể chúng ta nếu như làm việc quá mức mà mệt mỏi, cũng sẽ tạo ra gánh nặng tâm lý quá lớn mà xuất hiện vấn đề cần kết hợp làm việc với nghỉ ngơi. Ngoài 8 giờ làm việc ra, cần phải nghỉ ngơi thích đáng. 9. Rảnh rỗi không quá an nhàn Cả ngày ở nhà khó tránh khỏi ăn không ngồi rồi, sẽ mất đi hứng thú với cuộc sống, từ đó tâm ý nguội lạnh, lười nhác. Cổ nhân vẫn nói, nhàn cư vi bất thiện. Thế nên cho dù nhàn rỗi ở nhà thì cũng phải thường xuyên đi ra ngoài, gặp gỡ trò chuyện với mọi người. Tham gia các hoạt động, tản bộ chuyện trò, viết chữ vẽ tranh, chơi cờ xem kịch, đọc sách xem báo, chịu khó động não, giữ tâm thái thoải mái, sống vui, sống khỏe lại thêm thò. Trong cuộc sống hiện đại, chất dinh dưỡng cần vừa mức. Thấp quá thì suy dinh dưỡng, cao quá thì lại quá thừa, dễ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Rèn luyện thân thể cũng cần thích hợp